thì ở đây sẽ có hình ảnh mã QR cũng như là địa chỉ ví TX của anh em anh em nhấn vào sao chép địa chỉ để đây, sao chép địa chỉ ví TX này sau đó truy cập vào các ví điện tử như Binance, Tronet, MetaMask rồi Onos vân vân và mấy hai kế tiếp chuyển tiền địa chỉ ví này để đây anh nạp tiền nhá. và anh em cũng lưu ý nhé là min nạp trên app này là 5 tx ha. rồi đây mình truy cập vào ví điện tử Binance của mình này Đầu tiên nhất ở mục địa chỉ, anh em sẽ tiến hành dán địa chỉ ví TX vừa nãy trên app kia vào đây ha. Sau đó anh em sẽ nhập số lượng TX anh em muốn làm này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 Ok, đây chính là mục nâng cấp VIP anh em nhá. Anh em có thể qua ra thấy này, hiện tại mình đang ở VIP 1. Đó. Và đây sẽ có VIP 1, VIP 2, VIP 3, VIP 4, VIP 5 và cuối cùng là S VIP nha. Và mỗi một VIP thì sẽ có số tiền gửi cũng như mức thu nhập và rút tiền hàng ngày là khác nhau anh em nhá. Anh em muốn ờ, nâng cấp VIP thì em nhấn vào nâng cấp ngay bây giờ này. Đó là sẽ giao diện để chúng ta nạp tiền để nâng cấp VIP ha. Tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ video cho em mục chia sẻ này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 và sao chép mã mời này nha anh em nhấn vào sao chép mã này sau đó gửi mã này đến uh, ờ, Nitera này ha Ok sau khi kích hoạt rút tiền rồi thì em quay trở lại app và lại nhấn vào xác nhận lại cho mình ha nó này sẽ thông báo là gửi thành công này bây giờ thì mình sẽ tiến hành truy cập vào ví Binance của mình xem TDX của mình đã được cộng hay chưa ha thì em quan sát này là mình cũng đã nhận 0,25 TDX thành công rồi nha ở đây sẽ có mạng lưới ví là tiền địa chỉ rồi tê sức cũng như thời gian tiền về này